chào tất cả các bạn nhé hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một phần mềm có thể hỗ trợ chúng ta chiến thắng được 100% trên tất cả các cổng game đổi thưởng online khác nhau hiện tại là tôi đang cài đặt trên cổng game Sunwin còn đối với tất cả các bạn đang chơi ở những cổng game nào có thể liên hệ trực tiếp với tôi để tôi có thể hỗ trợ cài đặt tool cho các bạn như là các game Sunwin Go88 B52 Zipvip, hay các cổng game đổi thưởng online còn lại vừa rồi phần mềm báo cho tôi là về xỉu này tôi đánh xỉu 3 triệu này chúng ta cùng test thử từ 4 đến 5 tay xem là cái độ chuẩn xác của phần mềm là bao nhiêu phần trăm các bạn nhá hai này 4 này 3 này 9 điểm xỉu các bạn nhé và đối với tất cả các bạn nào đang có nhu cầu muốn được sử dụng cái sản phẩm này hay là muốn được cài đặt tool thì các bạn có thể cầm trực tiếp điện thoại hoặc máy tính qua trực tiếp cửa hàng của tôi để tôi sẽ test trực tiếp trên tài khoản của các bạn để hỗ trợ các bạn chiến thắng được và với tất cả các bạn nào đang ở xa thì tôi có thể cài đặt Zoom online từ xa cho các bạn phần mềm báo cho tôi là về xỉu này xỉu tôi sẽ đặt xỉu này đánh 3 triệu xỉu các bạn nhé đánh thêm 500 này 3 triệu xỉu các bạn này và đối với phần mềm này thì lưu ý rằng là chỉ độc quyền duy nhất tại cơ sở chúng tôi mới có thể cung cấp được những phần mềm để hỗ trợ các bạn chiến thắng được hiện nay thì chúng ta đang thu tha rất là nhiều ở những cửa tựa game online lỏng như thế này chúng ta còn chần chừ gì nữa hãy hãy mua ngay một phần mềm một tool về để chúng ta có thể gỡ gạo lại những gì đã mất nào chúng ta cùng nhau mở này chặt chặt xỉu các bạn nhé 54 này một này chắc chắn chỉ có cái phần mềm bảo thì chỉ có thể là chuẩn xác 100% bởi vì là đối với cái phần mềm này thì nó sẽ tự động xâm nhập vào trực tiếp trong tất cả những cổng game online đổi thưởng và nó sẽ trả kết quả cho chúng ta sau mỗi phiên cược là từ 15 đến 20 giây các bạn nhé các bạn hãy yên tâm là tất cả những tool bên mình đều có cái chế độ bảo hành dài hạn cho các bạn phần mềm báo cho tôi là về tài này tôi sẽ đánh tài các bạn nhé và lưu ý rằng là khi mà chúng ta chơi đối với tất cả các bạn sử dụng cái phần mềm cái tool của chúng tôi để các bạn chơi và chúng ta đã ăn được một số tiền rất là lớn thì bắt buộc là các bạn sẽ phải chia phần trăm cho chúng tôi đấy là điều đương nhiên các bạn nhé rồi chúng ta cùng xem tướng này chắc chắn sẽ về tài mở này tài chắc chắn các bạn nhá sáu lướt này một trăm phần trăm là về tài phần mềm báo không bao giờ có chuyện sai được rồi lưu ý rằng là mỗi ngày chúng ta chỉ có thể ăn tối đa được là từ 15 đến 20 triệu các bạn nhé còn nếu mà các bạn muốn ăn nhiều hơn thì các bạn liên hệ alo trực tiếp cho mình để mình cài để sẽ hỗ trợ để các bạn làm ăn cái phần trăm nhiều hơn tiếp tục là chúng ta sẽ chờ phiên cược tiếp theo phần mềm sẽ báo về gì phần mềm báo cho tôi cái tiếng này sẽ về tài tôi đánh 10 triệu tài luôn này 10 triệu tài và chúng ta cùng chờ kết quả xem là cái độ chuẩn xác của cái tool này là bao nhiêu phần trăm ở clip này tôi không thể làm test được nhiều cho anh em tôi sẽ test từ 4 đến 5 tay để các bạn có thể xem được biết được cái độ chuẩn xác nếu các bạn có nhu cầu muốn cải chỉ việc alo trực tiếp cho tôi đảm bảo là 100% là tool chỉ độc quyền duy nhất có tại bên công ty của mình thôi rồi bây giờ tôi sẽ thử thêm cho các bạn một tay nữa để cho các bạn có thể đảm bảo được rằng khi mà bạn đã sử dụng cung là sẽ chiến thắng được 100% chúng ta cùng chờ tun sẽ trả cho chúng ta về tài hay về xỉu rồi tun báo cho chúng ta đặt lệnh xỉu này ta đặt lệnh xỉu này đặt 10 triệu này các bạn này cận thành xỉu các bạn nhé và chúng ta cùng nhau chờ xem cái tiếng cuối cùng này có về xỉu hay không để chúng ta có thể khẳng định được cái phần mềm nó có thể hỗ trợ chúng ta về bờ một cách an toàn hay không các bạn nhé xỉu chắc luôn các bạn nhé rồi ba hai hai xỉu này đó và vừa rồi tôi đã test cùng cho các bạn cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nếu bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho tôi để cài tun